Hôm nay là ngày 18 tháng 2 nhuận, năm Quý Mão. Ngày này là ngày Bính Thân, tháng Ất Mão, năm Quý Mão. Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỵ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quý, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Từ Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thi Lao, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Cầu Trần. Vai ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, sơn hạ hỏa, ngày bính thân tức can khắc chi, nghĩa là hỏa khắc với kim và ngày hôm nay là ngày cát. Vai nạp âm, sơn hạ hỏa, kỵ tuổi, canh dần, nhâm dần, ngày thuộc hành hỏa,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 tuổi kỷ dậu, đinh dậu, tân mùi và tân sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt gồm có sao thiên đức, tốt mọi việc, sao thiên mã hay còn gọi là sao lộc mã, tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết, cầu tài lộc, sao nguyệt giải, tốt mọi việc, sao giải thần, đại cát, tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu, sao yếu in, tốt mọi việc, sau 6 trong ngày gồm có sau kiếp sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sau bạch hổ, kỵ về an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng chính đông. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 8 tháng 4 năm 2023, chi tiết cụ thể chính xác nhất nha. Tử vi thứ 7, ngày mùng 8 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày mới, gặp được cục diện ngũ hành tam hợp, thân Tý thì nâng đỡ rất nhiều cho vận trình của người tuổi Tý, đặc biệt ở phương diện tình cảm. Bạn và người ấy dù không thể tránh được những lúc bất đồng, tranh cãi, nhưng trên hết các bạn biết đâu là điểm dừng, không để cho mâu thuẫn biến thành những dạn nứt trong tình cảm đẩy hai người đi ra xa nhau. Ngày này, đối với các bạn độc thân, bạn có thể cố gắng mở rộng mối quan hệ của mình càng nhiều càng tốt. Có khả năng cao bạn sẽ tìm thấy ý trung nhân ở những dịp tình cờ mà chính bạn cũng không ngờ tới được đâu. Tuy nhiên, đường tài lộc của những chú chuột lại kém may mắn hơn hẳn do bị kiếp tài ngáng trở. Hung tinh này mang tới họa phá tài, bản mệnh dễ mất tiền của vào những việc không đáng. Tuổi Tý nên có kế hoạch chi tiêu, mua sắm rõ ràng. Bản mệnh có nhiều việc cần phải lo toan nhưng cũng không thể vung tay quá chán, tránh rơi vào cảnh nợ nần. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, chuyện tình cảm diễn ra tốt đẹp nhờ được các tinh nâng đỡ. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, đôi lứa biết điểm dừng khi cãi vã để không tạo ra dạn nứt. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, người độc thân nên cố gắng mở rộng mối quan hệ. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ,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 của tuổi Sửu. Xem tử vi cho thấy, chính quan xuất hiện che chở cho vận trình công danh của người tuổi Sửu ngày hôm nay. Con giáp này sẽ có cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Đó là điều mà bản mệnh trông đợi đã lâu. Đừng để mình bị cản bước hay do dự thêm nữa nhé, bạn sẽ sớm chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra. Mọi chuyện suôn sẻ, thuận lợi, bản mệnh tuổi Sửu chẳng cần mất quá nhiều công sức mà vẫn đạt được những gì mình muốn. Vận hạn đã bị xua tan, trong ngày con giáp này liên tiếp gặp nhiều chuyện may mắn thổ sinh kim còn mang đến cho con giáp này một ngày hạnh phúc về đường tình duyên. Chuyện tình cảm của bản mệnh lúc này trở nên suôn sẻ hơn. Ai còn độc thân có thể trông chờ vào một mối quan hệ đầy hứa hẹn. Bên cạnh đó, những bạn đang bế tắc trong yêu đương có thể chứng kiến vài bước ngoặt rõ rệt. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, công danh suôn sẻ, có cơ hội để thể hiện năng lực. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, sớm chạm tay tới mục tiêu,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 bạn mệnh cần đề phòng kẻ tiểu nhân tìm cách gây hại cho mình. Tốt nhất, bạn không nên lo chuyện bao đồng, hãy tập trung vào nhiệm vụ của bản thân để hoàn thành cho tốt, như vậy thì sẽ không ai có thể kiếm cớ phê bình. Kim khắc mộc, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia cũng không thực sự hài hòa. Bạn không nên xét nét, nhắc đi nhắc lại những lỗi lầm mà người ấy không cố tình phạm phải. Hãy bao dung để đời sống vợ chồng được ấm áp, dễ chịu. Câu quyết cho các tuổi dần Tử vi tuổi giáp dần,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 dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng ra sao. bạn mệnh cần xem lại thái độ làm việc của mình, bạn có thể đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người. Nếu có điều gì bất hợp lý, hãy mạnh dạn phản ánh với cấp trên. Đừng lẳng lặng nhìn thấy rồi ôm bất mãn trong lòng, khiến tình cảm đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới xảy ra khúc mắc sẽ rất ảnh hưởng đến quá trình làm việc về sau. Kim một xung khắc, con giáp này nên chú ý hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Dù bạn không có ác ý, càng chẳng muốn làm tổn thương đối phương, nhưng có thể trong lúc nóng giận hoặc thiếu kiểm soát, vô tình bạn có những lời nói gai gắt, động đến lòng tự trọng của người mình thương. Câu quyết cho các tuổi mão. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, bỏ ra nhiều công sức nhưng kết quả không như ý. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, cần xem lại thái độ làm việc của mình. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ, nếu có điều bất hợp lý, hãy mạnh dạn phản ánh với cấp trên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 ngày mùng 8 tháng 4 năm 2023 của tuổi Thìn. Bước sang ngày thứ bảy này, vận trình của người tuổi Thìn được cục diện ngũ hành tam hợp, thân Tý Thìn trợ giúp, nên công việc tưởng chừng khó khăn cũng tiến triển suôn sẻ hơn nhiều. Thậm chí, bạn tìm ra hướng đi mới để giải quyết công việc, dẫn lối cho mọi người đi đến thành công. Người làm lãnh đạo trong ngày này có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn, giúp hiệu suất công việc của tập thể tăng cao, đem về nguồn tiền lương, tiền thưởng dư giả cho cấp dưới bản mệnh nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của mọi người. Thổ sinh kim, chuyện tình cảm của bạn cũng tiến triển suôn sẻ, đặc biệt nếu bản mệnh vẫn còn độc thân. Bạn được người thân quen giới thiệu cho đối tượng triển vọng. Hãy thử mở lòng mình và trò chuyện với người ấy nhé, có thể đó chính là người phù hợp với bạn. Câu quyết cho các tuổi thìn Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, công việc tiến triển thuận lợi. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ,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 Hãy lắng nghe ý kiến, quan điểm của đối phương, bạn sẽ tiếp thu được nhiều điều hữu ích. Hỏa khắc kim, chuyện tình cảm của bạn mạnh lại chẳng được bình yên như ý muốn. Bạn và người ấy có thể hiểu lầm nhau trong một vấn đề nào đó, mà nếu như đôi bên không chủ động trò chuyện, hòa giải, mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, hãy lắng nghe quan điểm của người khác. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, tìm được con đường để chinh phục đích đến,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 rất có thể bạn sẽ rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân đã tốn công răng sẵn đấy. Hỏa khắc kim, con giáp này có thể nhận ra được những mâu thuẫn từ trong chính con người mình. Trong mối quan hệ lứa đôi, bạn vừa muốn tiếp tục mối quan hệ hiện tại lại vừa muốn chấm dứt vì không tìm thấy hứng thú để gắn kết với người còn lại. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, không nên mâu thuẫn với người quyền cao chức trọng. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy,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 thổ kim tương sinh, chuyện tình cảm bình ổn khiến những chú dê cảm thấy rất hài lòng. Các cặp vợ chồng không còn tranh cãi và mâu thuẫn thường xuyên nữa, thay vào đó là sự quan tâm và chăm sóc cho nhau. Đôi bên thấu hiểu nên chuyện cũ bỏ qua, cùng nhau nắm tay chung bước, gìn giữ hạnh phúc gia đình. Hôm nay cũng là ngày cát khí lan tràn, để người độc thân bày tỏ tình cảm với đối tượng mình thầm mến từ lâu. Không phải lúc nào cũng được may mắn đồng hành nên đừng bỏ lỡ cơ hội xích lại gần hơn với người mình yêu bạn nhé câu quyết cho các tuổi mũi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, nhiều tin vui sẽ đến trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, bận rộn hơn nhưng kết quả nhận được vô cùng xứng đáng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, nhận được sự khen ngợi từ cấp trên nhờ tinh thần cống hiến. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, hài lòng vì chuyện tình cảm diễn ra bình ổn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, người độc thân nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người thầm mến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 dường như những khó khăn trước đó nay dễ dàng được hóa giải, mọi sự đơn giản như chưa từng có, bản mệnh khéo léo tháo gỡ từng nút thắt, may mắn thoát được những bế tắc trước đó. Bản mệnh hãy cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa, kiên trì phấn đấu cho những gì mình mong muốn. Chứng minh được năng lực của mình, chắc chắn bạn sẽ được trao cho nhiều cơ hội phát triển hơn nữa. Kim khí vượng, nhắc nhở những chú khỉ nên để tâm hơn đến sức khỏe của bản thân. Sinh hoạt không điều độ, vì công việc mà bỏ bê ăn uống khiến sức khỏe của bạn có dấu hiệu sa sút, đừng để đến khi đổ bệnh mới biết chân quý cơ thể mình bạn nhé. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, công việc thêm phần suôn sẻ nhờ tháo gỡ được khó khăn. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, thoát khỏi bế tắc làm khó bản thân từ trước đó. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ, nên cố gắng, kiên trì phấn đấu cho những gì mình mong muốn. Tử vi tuổi canh thân,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 của tuổi dậu. Trong ngày có chính ấn trợ mệnh, giúp người tuổi dậu có những bước thăng hoa trong công việc. Sự nghiệp của bạn đang trên đà đi lên nhờ những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua. Những ai đang giữ chức vụ quản lý càng có nhiều cơ hội, thế mạnh để thăng tiến hơn nữa. Lưu ý, được lòng cấp dưới là một trong những yếu tố mang lại thành công. Hãy cư xử với họ thật khéo léo, hài hòa. Mọi chuyện đang tiến băng băng về phía trước, những khúc mắc và trở ngại được giải quyết triệt để bản mệnh có được những gì mình muốn, đạt đến mục tiêu phía trước. Thế nhưng chớ nên ngủ quên trên chiến thắng quá sớm nhé. Bạn cần luôn nhắc nhở bản thân, không được ngừng nỗ lực. Thiếu chí tiến thủ sẽ khiến chúng ta dần thụt lùi so với thời cuộc, chẳng có được những bước thăng tiến mới. Nhờ kim sinh thủy, chuyện tình cảm của bạn khá tốt đẹp, mọi việc thuận buồm xuôi gió, không còn những trận cãi cọ lớn xảy ra nữa. Tất cả là sau một thời gian tìm hiểu, cả hai đã thấu hiểu và thông cảm với nhau hơn câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, có những bước thăng hoa trong công việc, sự nghiệp trên đà đi lên. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, người giữ chức quản lý có nhiều cơ hội, thế mạnh để thăng tiến. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, khúc mắc và trở ngại được giải quyết triệt đề. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, có được những gì mình muốn, đạt đến mục tiêu phía trước. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim,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 cảnh báo người tuổi tuất về những nguy cơ bị tiểu nhân quấy phá trong công việc. Bạn không thể có bất cứ sự lơ là hay chủ quan nào lúc này. Vốn dĩ sự nghiệp của bản mệnh đang đạt được những bước tiến mới rất khả quan, song vì kẻ tiểu nhân mà có thể bị đổ sụp bất cứ lúc nào rất đáng tiếc. Lời khuyên dành cho tuổi tuất là cần xem xét lại các mối quan hệ cá nhân của mình, đừng quá cả nể mà tin tưởng lầm người, kết giao kẻ xấu bụng lúc nào không hay. Việc của mình nên chú tâm tập trung nhiều hơn, đừng lo chuyện bao đồng, tạo cơ hội cho kẻ xấu tung tin đồn nhảm, làm hại đến bản thân mình. Ngày có ngũ hành tương sinh, đường tình duyên của con giáp này có phần thuận lợi hơn. Cũng nhờ thế mà những nỗi buồn trong công việc của tuổi tuất được giảm bớt phần nào. Bạn vô cùng biết ơn vì người ấy luôn ở bên xoa dịu, thấu hiểu và thông cảm cho những vất vả mà bản mệnh đang phải trải qua. Câu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, có nguy cơ bị tiểu nhân quấy phá trong công việc. Tử vi tuổi bính tuất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 Trong các mối quan hệ xã giao bạn cần cư xử khéo léo của mình thì mới có thể duy trì ở mức độ hài hòa, tránh họa thị phi. May mắn là có tỷ kiên đứng sau trợ lực, nên dù có vướng vào hàng loạt rắc rối thì cuối cùng bản mệnh vẫn nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết, nhờ khả năng bình tĩnh phân tích vấn đề, từ đó đưa ra phương pháp tháo gỡ phù hợp với từng vấn đề, vẫn được mọi người nề trọng. Trong ngày có thủy kim tương sinh, được đào hoa trợ lực, tình cảm lứa đôi càng thêm thắm thiết không rời. Những mâu thuẫn trước đó được giải quyết, bản mệnh và người ấy càng ngày càng thấu hiểu và thông cảm cho nhau, không còn khoảng cách giữa cả hai nữa. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, vận trình nhiều sóng gió, nhiều chuyện bất ngờ đổ ập xuống. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, cần phải bình tĩnh suy xét vấn đề trước khi đưa ra kết luận. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, cần cư xử khéo léo để duy trì các mối quan hệ xã giao hài hòa. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim,